chào tất cả anh em nhé thì ờ, rất là nhiều anh em đặt cái câu hỏi là hiện nay chơi cái đồ chơi bịp nào tốt nhất giúp anh em chơi anh em giành chiến thắng trong sân chơi của mình khi mà những cái đồ chơi ngày xưa đấy nắp đĩa hột anh em đến sân chơi anh em không thể luồn vào sân chơi được thì làm thế nào để anh em có thể thắng thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em cái sản phẩm tiên tiến mới nhất để giúp anh em chơi anh em giành chiến thắng trong tất cả sân chơi của anh em thì ờ, đây là cái máy phân âm đánh tài xỉu mới nhất hiện nay cái máy này là chip và cái vi mạch xử lý của nó là do Mỹ sản xuất cái hàng này chơi là giúp anh em chiến thắng gần như tuyệt đối 100 trăm trong sân chơi mình khi mình đứng dậy mình sẽ là người giành chiến thắng thì cách chơi rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần sẵn cho mình một cái máy này anh em đến sân chơi anh em mang cái máy này và anh em đút vào trong người là tự động nó sẽ báo dung cho mình biết được ra tài hay ra xỉu điểm chơi còn sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái hiệu quả của bộ đồ chơi này nhé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái đĩa một cái nắp và một ít hột tài xỉu thì là những hột này là tôi đã pha sẵn vào nước muối và tôi đã sẽ khuấy đều lên cho anh em xem này hột nổi hết này thì chính tỏ anh em là hột là hoàn toàn là hột trợ đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu nhé đây lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu này đây nha anh em nhé đây lấy ba hột kích thước nó bằng nhau đi rồi ba hột là kích thước bằng nhau tôi sẽ lau khô đi anh em nhé cách chơi là rất là đơn giản thôi đến sân chơi người ta thì đồ đạc của người ta hột chén nắp của người ta anh em chỉ cần mang theo một cái máy này là anh em phải biết trước kết quả của chơi thì đương nhiên anh em sẽ là người giành chiến thắng trong sân chơi mình máy thiết kế rất là nhỏ gọn anh em nhé đây thiết kế rất là nhỏ gọn đấy để à, trước khi đi vào test cho anh em thì để chứng minh anh em thấy hột cái nắp cái đĩa này hoàn toàn bình thường như đây là cái thanh nam châm này tôi thử luôn anh em này không hề ít này thử lại này không hề ít này không hề ít này ừ, đĩa này không hề ít này Đấy. nắp này không hề ít này Đấy. nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường đây xoay luôn mà đèn vào cái hột cho anh em xem này xuyên hết này xuyên hết này xuyên hết này anh em chưa đấy thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em để chứng minh cái hiệu quả của nó anh em nhé thì à, mình đến sân chơi người ta thì anh em chỉ cần mang theo cái máy dung này anh em đút vào người khoảng cách bắt xa tối đa là 5 mét đổ lại báo cho mình biết được chính xác xa tài hay xa xỉu luôn nhé thì à, sau đây tôi sẽ bật lên đấy và tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem này tôi đã cầm trực tiếp trên tay và tôi đánh cho anh em xem còn bình thường mình vào sân chơi mình rút vào trong người là được anh em nhé như con này máy nó báo dung tôi biết chắc chắn con này ra xỉu nhá mở này 7 điểm xỉu con này máy báo dung lại báo tôi biết chắc chắn con này sẽ ra xỉu nhá mở này 9 điểm xỉu Đấy, rất là chuẩn luôn anh em sóc mạnh sóc nhẹ đều chưa được hết anh em nhé nhiều ván này là máy báo chắc chắn sẽ ra tài nhé mở này 15 điểm tài Đấy, rất là chuẩn luôn nha chắc chắn con này sẽ ra xỉu anh em nhé mở này 10 điểm xỉu Đấy, máy báo rất là chuẩn luôn sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé dù sóc mạnh sóc nhẹ đều có thể chơi được 100 trăm này tôi sẽ đánh tài này 16 điểm tài à, rất là chuẩn sóc cho anh em một hai ván nữa nhé chắc chắn 100 trăm tài này 12 điểm tài 100 trăm tiếp tục tài này 14 điểm tài à, tôi tắt máy này anh em chưa như vừa tôi test cho anh em rất là nhiều ván mà ván nào cũng là chuẩn xác luôn đấy thì ở đây là cái máy đánh tài xỉu mới nhất hiện nay của chúng tôi đây là sản phẩm độc quyền của chúng tôi nhé ừ. thì à, còn đây là cái bộ đồ chơi cái máy phân âm đánh bầu cua thì cái chức năng của nó nó sẽ phân tích và nó báo dung về cho em biết được ra con gì để chơi thì rất là đơn giản thôi còn cụ thể như nào thì khi em lấy cái sản phẩm tôi thì à, anh em sẽ có cái hướng dẫn sử dụng đi kèm Đấy, rất là đơn giản thôi còn đây là cái bộ đồ chơi mới nhất của tôi nên tôi không giới thiệu nhiều đi sâu vào nhiều còn anh em thực sự quan tâm và muốn giành thắng thì có thể liên hệ trực tiếp để tôi tư vấn anh em thì nguyên lý dung của nó rất là đơn giản thì cái máy này ấy, như cái máy phân âm bầu cua và phân âm tài xỉu này thì làm sao mà nó thể báo dung được thì anh em nhớ nhá cái nguyên lý này ví dụ như cái hột đấy nó rơi xuống thì nó sẽ tạo ra một cái âm đấy thì cái máy này nó có chức năng của nó nó sẽ thu hàng nghìn những cái bộ hột khác nhau ấy và nó đã phân tích và nó báo cho mình ra cái kết quả chuẩn xác nhất để mình chơi thì à, như cái máy này vừa độ tôi test cho anh em độ chuẩn xác của nó là tương đối luôn đấy, chuẩn tuyệt đối luôn đấy anh em nhé thì à, như vừa là test cho anh em về tài xỉu rồi thì sau đây tôi sẽ test cho anh em về bộ đồ chơi bầu cua anh em nhớ là hai cái máy này hoàn toàn khác nhau anh em lấy máy chơi tài xỉu thì chỉ đánh tài xỉu thôi còn anh em nào lấy máy đánh bầu cua thì chỉ chơi bầu cua thôi nhá thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn này một ít hột bầu cua này một cái nắp và một cái đĩa này đây tôi đã sóc loạn lên sóc loạn lên tôi sẽ lấy ngẫu nhiên đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua tôi ra đây tôi lấy ngẫu nhiên ba hột anh em nhé lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua đấy thử luôn nam châm cho anh em này ok đây là giữ này cho anh em nhìn thấy dễ này này hột không hề hít này đĩa này cũng không hề hít này chính tỏ anh em hột đĩa hoàn toàn bình thường này nắp này nắp này thì hoàn toàn là nắp bình thường này Đấy, không phải nắp camera không phải nắp bịt này sau đây nhé Đấy, tôi sẽ bật cái máy này lên và tôi sẽ cầm trên tay tôi sẽ đánh cho anh em xem luôn này tôi sẽ sóc nha anh em nhé như con này máy nó báo tôi biết chắc chắn này con này sẽ ra con tôm anh em này mở này anh em chưa một tôm một cá một bầu Đấy. chuẩn một ván này sóc mạnh sóc nhẹ đều hết anh em nhé mình đến sân trường người ta hột nắp đĩa người ta anh em chỉ cần mang theo cái máy này là anh em có thể chơi là có thể biết trước cái quả chơi như con này này 100 trăm tôi sẽ đánh con nai này mở cho anh em xem này hai nai một gà Đấy, rất là ok đúng không anh em ván này thì à, tôi sẽ bán nhà bán cửa rồi đánh con cua này bán nhà bán cửa đánh cua luôn anh em nhé mở này anh em chưa có cua cua nai có cá đấy rất là chuẩn một trăm trăm ván này tôi sẽ đánh con à, bầu anh em nhé một trăm trăm có bầu nhé mở này một bầu một cua một gà Đấy, rất là chuẩn luôn chắc chắn con này tôi sẽ đánh con tôm này mở này anh em như có tôm hai bầu test cho anh em một ván nữa này sóc mạnh sóc, nhẹ máy này đều có thể phân tích và nó báo dung cho mình biết được nha anh em nhé 100 trăm con này tôi đánh con à, gà anh em nhé mở cho anh em xem này đấy, chắc chắn có gà luôn hai gà một cua đấy, tôi tắt cái máy đi nhá đấy thì đây bóc luôn cho anh em này hột này đây hột giấy này đấy, hột hoàn toàn bình thường luôn này bóc luôn cho anh em xem này đấy hột giấy này hoàn toàn bình thường này đấy đây em chưa hột hoàn toàn bình thường nắp đĩa hoàn toàn bình thường đấy anh em đến sân chơi người ta anh em chỉ cần mang theo sắm cho mình anh em chơi tài xỉu thì sắm cho mình cái máy đánh tài xỉu anh em chơi bầu cua thì dùng cái máy đánh bầu cua là anh em phải biết trước kết quả chơi thì cuối cùng anh em sẽ là người giành thắng còn anh em nào mà xem video này mà quan tâm và muốn giành thắng trong sân chơi mình thì liên hệ trực tiếp qua số trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng tôi một là bến xe miền Đông Sài Gòn hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội hàng hóa đảm bảo anh em đến anh em mang đồ đạc của anh em qua test hàng thử hàng thoải mái luôn bất cứ trò chơi nào đã liên quan đến đỏ đen thì nó đều có thiết bị gian lận trong đấy anh em biết thì anh em sẽ là người thắng cuộc anh em không biết anh em sẽ là người thua cuộc và cuối cùng mình sẽ là người mất tiền thì trước đây là những cái phần mềm và trực tiếp tôi đã lập trình ra và tôi sẽ là người biết trước kết quả chơi mà sau đây tôi sẽ đánh cho anh em để chứng minh anh em cái độ hiệu quả của nó nhé xem nó có chuẩn xác không liệu có thể giúp anh em kiếm tiền hay không nhé thì đây tôi sẽ mở ra này như con này là hai con cua một con gà hai con cua một con gà đóng lại này 100 trăm đánh từng đây tiền vào tôm này mở này hai tôm một cá hai tôm một cá đóng vào này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh con tôm tiếp này đánh từng đây tiền vào tôm này mở này đấy một tôm một gà một cua một tôm một gà một cua đóng vào này 100 trăm con này tôi sẽ đánh nai anh em nhé mở này đấy một nai một tôm một bầu một nai một tôm một bầu đóng vào này 100 trăm con này sẽ đánh cua này mở này đấy một cua một bầu một cá cua bầu cá đóng này 100 trăm con này tôi sẽ đánh cá anh em nhé hết tươi tiền một cá này mở này đấy có cá có bầu có nai đấy sau đây tôi sẽ đánh luôn về cái trò chơi tài xỉu này, mở nha cho anh em xem này 13 điểm tài này đóng này con này 100 trăm đánh tài này 11 điểm tài đóng này chắc chắn tài tiếp này 11 điểm tài 100 trăm đánh xỉu này 11 à 10 điểm xỉu anh em nhá 10 điểm xỉu nhá đóng này 100 trăm đánh tài này 11 điểm tài đánh xỉu nhá 10 điểm xỉu tiếp tục xỉu tiếp này 8 điểm xỉu đây tôi để luôn cái sóc đĩa này sát đây cho anh em xem luôn này đây để sát luôn vào đây cho anh em nhìn cho dễ này đấy đóng này mở ra cho anh em xem bắt đầu này nẻ này 100 trăm đánh nẻ này à đâu ván này tôi đánh chẵn này sấp đôi này đấy ván này 100 trăm đánh nẻ này đấy ba trắng này 100 trăm tiếp tục đánh nhẹ này ba trắng tiếp này con này 100 trăm đánh nhẹ này ba vàng này chắc chắn con này sẽ có chẵn này đấy sấp đôi này 100 trăm đánh nhẹ này đấy anh em nhá rất là chuẩn xác đúng không anh em thì ờ, trên đây là những phần mềm mà tôi đã trực tiếp lập trình ra nếu mà anh em là người biết trong những sân chơi mình là người biết thì đương nhiên anh em sẽ là người thắng cuộc nhưng nếu mình không biết thì mình sẽ là người thua cuộc thì uh, hiện nay anh em đang chơi những cái trò chơi nào bầu cua tài xỉu sóc đĩa nào thì anh em chỉ cần là chụp hình cái trò chơi đấy anh em gửi qua zalo cái số điện thoại hiển thị màn hình cho tôi là tôi sẽ cung cấp cho anh em những công thức quy luật để anh em đánh anh em sẽ biết trước cái quả chơi rất là đơn giản rất là dễ chơi ừ. thì ở bất cứ trò chơi nào anh em chỉ cần lấy điện thoại mình anh em chụp cái hình cái trò chơi đấy anh em gửi qua tôi là tôi sẽ công cung cấp cho anh em những công nghệ những đồ chơi những cái phần mềm mới nhất để anh em có thể biết trước kết quả và cuối cùng mình sẽ là người giành chiến thắng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 còn cuối cùng thì tôi xin kết thúc video đây chúc tất cả anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình xin chào anh em